Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Việt Nam chúng ta đang trên con đường hội nhập và phát triển. Bởi vậy, việc cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng những tuyến đường cao tốc nối liền các địa phương, các khu vực kinh tế trọng điểm là một điều hết sức cần thiết. Ấy vậy nhưng có một thực tế lại khiến chúng ta phải băn khoăn. Trong khi Việt Nam là một nước đang phát triển, kinh tế còn nhiều khó khăn, thì giá thành xây đường cao tốc tại Việt Nam lại đang cao gấp từ 1,4 đến 1,7 lần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 Cái tên đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay, xếp ở vị trí thứ 5, đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Chi phí trung bình là 248 tỷ Việt Nam đồng trên 1 km. Đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận có chiều dài toàn tuyến là 51 km. Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận là 12.668 tỷ đồng và được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng, còn lại là vốn BOT. Tuyến cao tốc đi qua 5 huyện của Tiền Giang, vận tốc thiết kế 80 km h với 4 làn xe mà không có làn dừng khẩn cấp, có một số điểm dừng khẩn cấp. Đây là dự án trọng điểm giảm tải cho quốc lộ 1. Đoạn cao tốc này là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối vùng Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh – và khu vực kinh tế trọng điểm Việt Nam. Được khởi công vào năm 2009, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, dự án bị thiếu vốn do các vấn đề khách quan và pháp lý và mới chỉ đạt khoảng 10% khối lượng. Cho đến năm 2019, dự án mới được cấp vốn và tái khởi động. Tuyến đường được thông xe tạm thời vào ngày 25 tháng 1 để phục vụ người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, tuyến đường cao tốc đã chính thức được đưa vào hoạt động. Cao tốc Trùng Lương Mỹ Thuận hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến các vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như giải quyết tình trạng quá tải cho quốc lộ 1A. xếp ở vị trí thứ tư, đường cao tốc Láng Hòa Lạc, nay đã đổi tên thành đại lộ Thăng Long, với chi phí bình quân là 260 tỷ trên 1 km. đại lộ Thăng Long bắt đầu từ ngã tư đường Phạm Hùng, đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội và đến ngã tư giao với quốc lộ 21 đường Hồ Chí Minh. Đại lộ được khởi công xây dựng ngày 20 tháng 3 năm 2005 và khánh thành vào ngày 3 tháng 10 năm 2010, nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Đây không chỉ là đại lộ dài nhất ở thời điểm khánh thành, mà còn là tuyến đường đạt chuẩn cao tốc đầu tiên ở Việt Nam được đưa vào sử dụng nối các khu công nghiệp, khu đô thị với trung tâm Hà Nội. Đại lộ Thăng Long nằm trong dự án đường láng Hòa Lạc, có tổng mức đầu tư là 7.527 tỷ đồng. Đây là tuyến đường cao tốc hiện đại, có tổng chiều dài 29,264 km tính bình quân chi phí xây dựng là 260 tỷ Việt Nam đồng trên km. Bề mặt cắt ngang tuyến đường là 140 m, gồm hai giải đường cao tốc với 6 làn đường tách biệt, hai đường gom, hai đường cao tốc, hai đường hầm, 12 cầu vượt ngang đường. Không gian hai bên đường là vùng đệm cây xanh với chiều rộng tối thiểu mỗi bên là 200 m. Nếu các bạn nghĩ chi phí này của con đường ở thời điểm 2005-2010 đã là rất cao, thì con số tiếp theo có lẽ khiến chúng ta giật mình hơn nữa. Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đoạn đường dài 6,7 km nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình với kinh phí là 5.500 tỷ đồng giúp thông suốt tuyến đường cao tốc từ đại lộ Thăng Long đi Hòa Bình theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc. Với chi phí này, tính bình quân sẽ là 881 tỷ đồng trên 1 km. Con số sẽ san phẳng rất nhiều kỷ lục của các nước trên thế giới về chi phí làm đường cao tốc đúng không các bạn? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tuyến đường cao tốc ở vị trí thứ ba, cao tốc Hà Nội Hải Phòng với chi phí bình quân hơn 433 tỷ đồng trên 1 km. Là tuyến đường giao thông quan trọng có mật độ di chuyển cực lớn, Hà Nội Hải Phòng luôn là tuyến đường trung gian được nhà nước chú trọng phát triển đầu tư một trong những công việc lớn phải kể đến là công việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã giúp việc đi lại của mọi người dễ dàng hơn nhiều. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng dài 105 km, điểm đầu giao cắt với vành đai 3, cách cầu Thanh Trì 1 km về phía Bắc Ninh, thuộc phương Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điểm cuối của dự án tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng có tổng vốn đầu tư là 45.487 tỷ đồng, hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tính theo tiền tệ ở thời điểm hoàn thành, do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam đầu tư. Được khởi công vào năm 2008, chủ đầu tư đã giải phóng 1.430 hectare đất, bao gồm 115 hecta đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp liên quan đến 47.000 hộ dân, xây dựng 39 khu tái định cư cho 2.600 hộ dân. Đây là tuyến đường đầu tiên trong cả nước có 6 làn xe, hai làn rừng khẩn cấp, với nhiều trang thiết bị công nghệ mới hiện đại. Trên tuyến có 39 vị trí giao cắt, là cầu vượt hoặc hầm chui, 106 cống dân sinh và 164 km đường gom hai bên, để kết nối các tuyến đường dân sinh địa phương. 9 cầu lớn vượt sông với tổng chiều dài 4,5 km. Trong đó có cầu Lạch Chay dài 1,2 km, cầu Thái Bình dài 822 m, cầu Thanh An dài 963 m. Cao tốc đi qua 4 khu vực dân cư có bố trí hệ thống cách âm để giảm tiếng ồn. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam – là chủ đầu tư dự án. Các cổ đông chính gồm có Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Tổng mức đầu tư là 45.487 tỷ đồng. Chủ đầu tư được quyền quyết định mức thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng theo từng thời kỳ. Thời hạn tối đa thu phí là 30 năm, kinh doanh các dịch vụ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đường – và được độc quyền kinh doanh quảng cáo dọc theo tuyến, quản lý thu phí trên quốc lộ 5, được đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, các khu dịch vụ, hậu cần phục vụ dọc tuyến đường cao tốc và một số quyền khác. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí Á quân ngày hôm nay. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây với chi phí là 18,3 triệu đô la Mỹ trên 1 km, tức là khoảng 439 tỷ đồng trên 1 km tính theo tỷ giá hiện tại. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chính thức được vận hành toàn tuyến vào đầu tháng 12 năm 2015, mang lại tiện ích giao thông và mở đầu cho sự phát triển hệ thống hạ tầng vùng Đông Nam Bộ. đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ký hiệu toàn tuyến là CT01, có chiều dài 55,7 km. Trong đó có 4 km thành phố Hồ Chí Minh tự bỏ ra xây dựng nên chỉ tính 51 km. Với tổng chi phí xây dựng là 930 triệu đô la Mỹ. Như vậy, trung bình 18,3 triệu đô la Mỹ trên 1 km. Tính theo tỷ giá hiện tại thì sẽ là khoảng 439 tỷ Việt Nam đồng trên 1 km. điểm đầu tại nút giao thông An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối là nút giao thông Dầu Dây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đoạn Long Thành Dầu Dây thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đoạn An Phú, vành đai 2 có tổng vốn đầu tư là 9.890 tỷ đồng. Đoạn cao tốc này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với tốc độ là 80 km/h với 4 làn xe, rộng 26,5 m. Giai đoạn 2 của dự án, đoạn vành đai 2 Long Thành Dầu Dây gồm có 4 làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc 120 km/h. Chiều rộng mặt đường là 27,5m, chiều rộng làn đường khẩn cấp là 6m. Ngoài ra, tuyến cao tốc này còn được lắp đặt hệ thống thu phí tự động, sử dụng công nghệ DSRC và hệ thống biển báo điện tử cho hệ thống giao thông thông minh cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay. Tuyến cao tốc có chi phí xây dựng cao nhất Việt Nam. Cao tốc Long Thành – Bến Lức. Chi phí xây dựng trung bình là 549 tỷ đồng trên 1 km. Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành có chiều dài khoảng 57,8 km với tổng mức đầu tư là 31.320 tỷ đồng gồm có vốn vay ADB hơn 13.600 tỷ đồng, vốn JICA 12.000 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 5.689 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình là khoảng hơn 549 tỷ Việt Nam đồng trên 1 km. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Song do gặp nhiều vướng mắc về cơ chế pháp lý, trong đó có thủ tục bố trí vốn nên dự án phải dừng thi công từ giữa năm 2019. Hiện tại, theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, thì giá trị sản lượng gói thầu đã triển khai thi công đạt 10.967 tỷ đồng, tương đương với khoảng 79,96% giá trị xây lắp của dự án theo hợp đồng gốc. Công ty này cũng kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 thay vì mục tiêu ban đầu đưa dự án vào khai thác vào tháng 12 năm 2023. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với 5 tuyến đường cao tốc có chi phí xây dựng cao nhất Việt Nam. Có thể thấy những tuyến cao tốc này hầu hết nằm ở khu vực phía Nam. Nguyên nhân khiến giá thành cao có thể do điều kiện địa hình, địa chất của khu vực này,